tổng hợp những câu nói hay nhất trong phe di theo. Các bạn hãy cùng mình xem nhé! Giây phút bạn nghĩ đến việc từ bỏ, hãy nghĩ về lý do tại sao bạn lại cố gắng lâu như vậy. Không cần phải thay đổi quá khứ, bởi vì chúng ta của quá khứ là chúng ta bây giờ. Mỗi giây, mọi hành động từ quá khứ kết nối với chúng ta ở đây, ngay lúc này. Một người mạnh mẽ không phải là họ không khóc, mà là họ khóc và rơi nước mắt trong giây lát, sau đó đứng dậy và chiến đấu một lần nữa một bông hoa không thể chọn nơi nở hoa và một đứa trẻ không thể chọn cha mẹ sinh ra mình. Sợ hãi không phải là việc xấu, nó chỉ giúp chúng ta học được những điểm yếu của chính mình. Khi chúng ta học được điểm yếu của chính mình thì có thể phát triển vững chắc và tốt hơn. Tình yêu có thể làm chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chính tình yêu cũng có thể làm cho chúng ta yếu đuối đi. Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để mạnh mẽ hơn. Nước mắt chính là cách mà trái tim chúng ta nói lên khi đôi môi của mình không thể diễn tả hết được chúng ta đã bị tổn thương đến mức nào. Làm tổn thương tôi bằng sự thật, nhưng đừng bao giờ an ủi tôi bằng một lời nói dối. Chúng ta không cần phải biết ngày mai sẽ ra sao. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể sống cho mọi thứ chúng ta có hôm nay. Mọi người khóc không phải vì họ yếu đuối, mà là vì họ đã mạnh mẽ quá lâu mọi người đều tồn tại vì một lý do nào đó dù nó có thể không lớn và tôi chắc chắn bạn cũng có một lý do như vậy hãy quên những gì làm tổn thương bạn trong quá khứ nhưng đừng bao giờ quên những gì nó đã dạy bạn hãy nhớ rằng tất cả mọi người bạn gặp đều sợ một cái gì đó yêu một cái gì đó và đã mất một cái gì đó những người cô đơn nhất là người tốt nhất những người buồn nhất sẽ cười tươi nhất những người bị tổn thương nhiều nhất là người khôn ngoan nhất tất cả bởi vì họ không muốn ai khác phải chịu đựng giống như họ đã từng đừng phán xét tôi trừ khi bạn nhìn vào mắt tôi trải qua những gì tôi đã trải qua và khóc nhiều nước mắt như tôi cho đến lúc đó bạn sẽ không còn ý kiến gì đau đớn tồi tệ nhất là khi bạn mỉm cười chỉ để ngăn không cho nước mắt rơi xuống tất cả các sinh vật sống cuối cùng đều chết đó là điều không thể tránh khỏi nhưng chỉ cần bạn nhớ nó sẽ sống mãi trong trái tim bạn tôi không quan tâm nơi tôi bị thương, miễn là có thể nhìn thấy vết thương của mình. Các bạn cảm thấy câu nói nào là hay nhất? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé!